Thank you. khăn đỏ không rõ tên tuổi đã dẫn cháu về nhà Chúng tôi tha thiết nhờ tờ báo tìm giúp cô bé đó để được cảm ơn Alo, vâng, bóng nhựa xin sẵn sàng Vâng, xin mời bác đến ngay ạ À, đây rồi mẹ ạ Anh ơi, anh có biết chị ấy không? Chị ấy đeo khăn quàng đỏ Mặt tròn tròn Lại có nốt rồi bên má này này Quả bóng nó làm em phải đuổi theo mãi Trời tối Em sợ quá Em gọi Mẹ ơi Mẹ ơi Thế là chị ấy đến Xin bác cứ yên Thế nào bóng nhựa cũng tìm được bạn gái ấy con chị bóng nhựa nhờ chị tìm giúp ảnh Một bạn gái mặt tròn Có nốt ruồi bên má Bạn ấy đã làm một việc rất tốt Ồ thế thì nhiều lắm Bạn này làm việc tốt gì ạ? Em mới dạy buổi túc văn hóa ở khu phố À Thế thì không phải rồi Chị cho bóng nhựa mượn tập ảnh này nhé Vâng ạ Chào chị nhé, chào ống nhựa. tròn Có nốt rồi bên má Bạn ấy đã làm một việc rất tốt Có đấy, nhiều lắm mong ngựa Thế, thế hôm qua các bạn làm việc tốt gì? Cứu bạn khỏi chết đuối Đem trả của rơi giúp gia đình liệt sĩ Cõng bạn đi học À Không phải rồi Bạn này lại rất trẻ lạc cơ Nếu vậy Mời bạn vào phòng triển lãm nhất định tìm thấy Trong đó có tranh vẽ bạn ấy đấy Hay quá Thank you. Chào bạn Ngọc Anh Bạn ở trường Thanh Liệt phải không? Thôi, đúng rồi Bạn là người trong tranh này phải không? Không phải Mình chỉ là người vẽ tranh thôi Hay quá Thế thì bạn cho biết người trong tranh này là ai? Đúng nhiên biết rồi còn phải hỏi làm gì nữa Ờ Thật đấy Bạn ấy chính tên là cháu ngoan bác Hồ ở đội thiếu niên tiền phong đấy thôi Ở khắp nơi Đâu đâu cũng gặp những bạn quàng khăn đỏ Làm nghìn việc tốt Các bạn ấy chính là những cháu ngoan bác Hồ Trong đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Quang Vinh Thank you.